Thằng này chúng ta sẽ để cho x thắng. X win. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với kênh Angular của nhanh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lập trình game Tic Tac Toe. Tức là game caro ba hàng trong Angular. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo mới một project là giờ new tích tắc tàu chúng ta sẽ đặt tên là ttt no sẽ đẹp chúng ta hãy cùng chờ đợi để hệ thống gen ra project cho chúng ta như vậy là hệ thống đã gen xong project cho chúng ta chúng ta hãy cùng mở project Tiếp đến chúng ta sẽ cd vào trong project và ng sơ trừ trừ open. Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình file TypeScript app comment ts Hiện tại thì hệ thống của chúng ta project của chúng ta sẽ là mặc định như thế này. Chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo một biến current player string và mặc định sẽ là x. Sẽ người người đánh chữ x sẽ đi đầu tiên. Tiếp đến là chúng ta sẽ khai tạo khai báo cái bảng để chơi game. Thì bảng này là một ma trận gồm ờ, ba hàng và ba cột. Đầu tiên chúng ta sẽ để trống hết. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo hàm make move có hai biến là biến row ở bên column chúng ta sẽ khai, khai báo nếu biển <coughs> nếu vị trí mà người người chơi đang nhân đến là trống thì chúng ta sẽ đánh dấu cái dòng đấy và cột đấy sẽ là current player ví dụ người đầu tiên sẽ là x tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra sau khi người chơi đánh thì đã chiến thắng hay chưa chúng ta sẽ check nếu mà check row và check column hoặc là check hàng chéo thì sẽ trả ra, trả ra thông báo là người chơi hiện tại đã chiến thắng và chúng ta sẽ reset game tiếp đến chúng ta sẽ chuyển người chơi nếu người chơi đang là x thì là o mà là nếu đang là o thì sẽ chuyển sang x và chúng ta sẽ kiểm tra hòa nếu mà game hòa thì sẽ alert lên là game hòa và cũng reset game luôn xong hàm move tiếp đến chúng ta sẽ khai báo hàm check row Chúng ta sẽ lần lượt kiểm tra ba row. Nếu mà một hàng mà cùng một kiểu thì sẽ à, sẽ là chiến thắng đấy, sẽ là return true. Còn không thì return fail. Tiếp đến là check xem cột, nếu mà cột cùng một cột mà có ba chữ x hoặc ba chữ o thì sẽ return true tương tự như check code rồi tiếp đến là check đường chéo này một trong hai đường chéo mà cùng là chữ x hoặc là cùng là chữ o thì return true không thì return fail một trong hai đường chéo đều return true tiếp đến là hàm kiểm tra hòa nếu mà tất cả các ô đã được đánh hết rồi thì chúng ta sẽ return true không thì sẽ return fail Tiếp, cuối cùng là hàm reset game chúng ta sẽ set lại current player, player là x và chúng ta sẽ xóa trắng cái bảng chơi game của chúng ta như vậy là chúng ta đã khai báo xong tất cả các hàm ở ờ, file TypeScript như vậy là phần à, code TypeScript đã xong bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần HTML chúng ta sẽ xóa bỏ cốt cũ đi thay vào đó chúng ta sẽ tạo cốt của chúng ta chúng ta sẽ khai báo một div có class là bot này sau đấy một div class vùng row các class này chúng ta sẽ dùng để tùy chỉnh CSS e sau tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một ma trận 3 x 3 đầu tiên sẽ là một tip cell và có sự kiện click gọi đến hàm x của chúng ta chúng ta truyền hai tham số là 00 vị trí đầu tiên ở trong ma trận tương tự vị trí tiếp theo là 01 02 đóng row thứ nhất row thứ hai của chúng ta sẽ bao gồm row 10 11 và 12 row cuối cùng của chúng ta sẽ là row 20 21 và 22 như vậy là chúng ta đã tạo xong ma trận của chúng ta tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa cdf chúng ta sẽ truy cập vào file app.component.cdf đầu tiên thì chúng ta sẽ có hình class what bảng của chúng ta display bằng flex flag vision column align tầm center chúng ta sẽ cho bảng của chúng ta sẽ ở giữa như thế này tiếp đến là class row display cũng bằng flex và class cell width bằng 50 pixel hết cũng 50 border 1 pixel solid black display bằng flat Actify content bằng center item center phông size 24 pixel phone weight bằng bold cursor bằng pointer Ok như vậy là chúng ta đã cấu hình xong file CSS chúng ta sẽ nhấn Ctrl S save và điều kỳ diệu đã hiển thị ra chúng ta đã có một bảng cờ caro tích tắc tàu đây chúng ta hãy